Hi, xin chào các bạn Về chủ đề uh, chăm sóc hình xăm sau khi xăm và chăm sóc hình xăm mới xăm xong Trước khi vào chủ đề thì các bạn hãy cho Huy một follow nha Và thấy hay cái clip này á thì hãy comment ở phía dưới Thì bất cứ tiệm xăm nào hay là thợ xăm nào cũng có cách riêng để tư vấn khách hàng về chăm sóc hình xăm thì riêng Huy, Huy cũng có cách riêng của Huy và cách riêng của Huy đó chính là thứ nhất là các bạn à, ăn uống ăn uống là như thế nào ăn uống chúng ta sẽ kiên cử tuyệt đối nha các bạn kiên cử thứ nhất đó là trứng nè rau muống nè nếp nè chỉ ba thứ đó thôi tuyệt đối không nha tại vì ba cái ba cái chất này ba thức ăn này á ảnh hưởng rất nhiều với hình xăm mình mới xăm nó sẽ tạo ra mình là sưng tấy nè làm mũ nè lâu lành nè và làm cho tác phẩm mình sẽ không đẹp khi mà làm nha các bạn và điều thứ hai đó chính là các bạn tránh vận động mạnh vận động mạnh ở đây có nghĩa là chúng ta không thể dục thể thao hay mình làm lao động hay gì đó thì đổ mồ hôi quá nhiều khi mà hình xăm mình mới xăm mà đổ mồ hôi quá nhiều ảnh hưởng đến xăm rất là nhiều làm chúng ta rất là lâu lành nha các bạn và màu sắc cũng không đẹp và điều thứ ba đó chính là tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời ánh nắng mặt trời sẽ gây làm tổn thương hình xăm mình không phải chỉ riêng về hình xăm mà vùng da của mình sẽ bị xám màu đi sẽ rất là xấu và cái điều cuối cùng đó chính là các bạn à, tắm rửa vệ sinh như thế nào tắm rửa đi ha tắm rửa thì chúng ta tắm rửa bình thường đừng chà xà bông trực tiếp cho cái hình thôi nghĩa là mình gội đầu nước xà bông chạy qua cũng không sao nha các bạn nhưng mà đừng lấy xà bông mình hoa trực tiếp vào hình xăm sẽ làm tổn thương hình xăm rất là nhiều và điều cuối cùng đó là sức kem dưỡng kem dưỡng ở đây có nhiều loại lắm và tiệm xăm ở tiệm xăm thì người ta sẽ ưu tiên các bạn sử dụng kem dưỡng gì riêng huy thì à, huy có một dòng kem dưỡng riêng huy đã sử dụng trên 10 năm nay rồi rất là uy tín tại vì khách xăm ở đây huy sẽ à, tư vấn là sử dụng thêm cái kem dưỡng để cho hình xăm mình nó đẹp hơn chốt lại điều cuối cùng đó là khi các bạn kiên cử ăn uống và làm theo những gì huy dặn á, thì à, giống như là bạn đã hợp tác rất là nhiều để cho tác phẩm hình xăm mình nó hoàn thiện hơn tốt đẹp hơn và trước khi kết thúc clip thì à, nếu thấy hay các bạn hãy chia sẻ clip này nha thông tin của huy đó là tiktok nè à, youtube nè facebook nè đầy đủ ở trong phần mô tả clip nếu như các bạn có thắc mắc gì và cần tư vấn gì hãy comment ở phía dưới nha thì huy sẽ à, tư vấn thêm và làm clip thêm các bạn Cảm ơn các bạn đã xem clip.